sỉ nhục thế là lấy gì đấy em nó lấy gì đấy em lấy gì đấy lấy gì đấy em ôi trời ơi ở trong hốc ấy thế mới chết nhỉ ăn thủ người ta đi ra chết rồi Nhét ho đây này Đuổi bằng ô tô Ôi chết rồi Thế thôi đây cướp túi này của em à? Đây cướp túi của em gái này này. Đây trong xe mà dám vào tận xe cướp. Trói vào, trói vào cho công an. Đây này hai vợ chồng nhà bạn này coi như là bị ờ, trẻ nó bị tai nạn ở đường là người ta cứu thế nhưng mà cô nàng này lại đi cô này lại lại lại đúng rồi đây hai vợ chồng bạn này này bị cướp túi này nó cướp hết rồi, nó đã lừa hết, nó đã bỏ rồi. Anh ta mở túi mà dám mở trèo lên cướp. Eo dám mở lên ô tô mà cướp thì... Công an ngay đây. Luôn rồi, mẹ ông làm cho nó ra nhé. Tôi còn người lạnh người khác. Còn người lạnh người không. Túm đấy, cô vào công an. Khoan nào cái chuyện này bây giờ cướp đường này thì mẹ ngồi trên xe lùng lùng như con chó Đừng thương không đánh không phải đánh không phải đánh hai đứa tay hiền lên chỗ khác nó vả chết đánh chết không còn chờ công an còn gì nữa ai đừng nhảy đi lên đồ chân hà nội tao đưa sợ thế này đưa đưa đưa riêng tôi loại những này đánh bằng chết đúng rồi con mèo nó phải làm loạn con gái mà còn làm loạn ở trên ô tô ta mở ra mà người ta mổ xe cái ờ, hai vợ chồng nhà cô nhà bạn này là có nghĩa là người ta bị làm ở đường hai vợ chồng xuống ô tô làm cướp người ta thế là cô làng này dựa thời cô là ô tô mở xe nó tát ở trên ô tô cướp túi của vợ nó đây này cướp cái túi thế là hai vợ chồng nhà này nó đuổi xe bằng ô tô từ lúc đi ra đây đây vợ nó kia kìa Đừng đánh Không đánh, đánh làm gì Không đánh nhau ạ Cướp trộm Đây, vợ đây này, cướp cái túi này của cô bé này này Đấy đây hai vợ chồng nhà ấy đi xe này này Đấy Không phải hai vợ chồng đâu Đâu hai vợ chồng nhà này này hai vợ chồng nhà này mới đi đường thì là ừ đi đường gặp người bị tai nạn hai vợ chồng xuống ô tô giúp người ta thì con mụ này đi đường là thấy xe ô tô người ta mở cửa thế là lên cướp đấy vâng hai vợ chồng nhà em này là nó tốt là nó xuống nó cứu người ta thì là con này đi đường là là cướp luôn là cướp cái túi kia kìa mở sợ ô tô của người ta ra cướp cái túi này sợ chưa ừ bao nhiêu giấy tờ đây này đây này mà hai vợ chồng người ta đi ô tô người ta thấy ờ, người, người ta bị tai nạn người ta xuống ra rút rút thì nó thấy thế nào đó ờ người đây này nó ờ, đi xe máy bật ô tô ra à người ngoài nhà mày à đây người ngoài làng nhà nhà thằng này này à người làng nhà cháu à chết rồi cổng cổng bệnh viện à thế à thế chồng chồng đâu anh ơi là anh đi xe máy ra để, để em chở các bác các